Thank you for your time. đã chán chết thế gian sao âm u lạnh lên ngài lại không có anh choáng nổi nên em đã thoáng vội nói ra rồi bên mình vui ngày chưa biết thế ăn xong bước choáng dù ôi bao sắc màu rồi sẽ vui I caught M. Trotter. Hello. Hello. And you doing?

say